tay như thế <laughs> ông dũng này ông ăn à, của hết vào ông mặt ông nước mắt mũi ra của nhà mình kia nó mới có, thơm có, có. nào chúc mừng người đêm trăng muộn rồi nào chào mọi người quay kênh người lao động hn đêm khuya trời nóng quá oi quá ba anh em là lên à, nóng quá anh em không ngủ được lên lên trần à, lên tôm trăng các bạn thấy sao này thấy sao này thấy trăng chưa đẹp quá đẹp luôn đây ra đã cái vũng này cũng của nhà mình vậy lính tráng có suất mỗi ông ba lon xong sớm thì sớm xong sớm thì <laughs> ông nào không xong cứ ngồi uống lại anh, ừ, anh nhậu đêm có cái này em sợ anh không để lò với sáng quan được cái, cái bó này sao anh để lạnh nhỉ ừ vỏ bò bác công cũng luộc cái ý nó là anh anh không để vào lò với sóng qua lò với sóng quay sợ lạnh khoan không ừ. nó giòn à hay rắn à cái này mới là ngon chứ yeah. À? nếu mà ấy kia thì nó lại nóng thì nó lại chảy nhựa à đấy ạ à? ừ. thử bác chúng em được không ăn đi ngon không khoan em bó bò bò bác công bác luộc em chấm cái này ngon hạt ăn cái sống bó bò từ mơ từ mơ chuẩn đấy công luôn tương bần cái rau thơm này toàn rau quanh quanh ở vườn ở trên trên trần nhà ấy mọi người cứ uh, cứ ra hái vặt rửa Tớ sạch kia. chả, chả tưới gì mấy anh tái hết năm quả ớt ừ. ăn cơm ăn năm quả ớt à 5 quả ớt ăn cay mà vẫn cứ thích ăn vẫn được khoai nhỉ đây là Dũng đại gia đùa à, ba 35 trạng đã chúc cả nhà Facebook vui vẻ nhá là youtube youtube facebook thế giống nhau cả đều công nghệ ừ. đúng không hôm nay trong tình trạng tỉnh táo là nó không rồi quay vào còn đùi, còn đùi ngại quá không không gửi chuông là được mà <laughs> không biết cả biết cả quay xuống dưới đâu không quay xuống dưới đâu đợi để lạnh lạnh ăn là giòn rồi này ăn giòn chứ là nóng thì nó ăn nó kiểu dính trận trước ờ, nếu mà mọi người để ý là là nhậu ấy là tóc con nào cũng xấu hôm nay đẹp trai hết cả đẹp trai hết cả rồi hôm người ta cho mở hàng cắt tóc rồi dùng đình công này chỉ còn uh... đúng là ăn này ngon đấy nó giòn ừ. để kia nó ra nhựa mất ngon rồi không được cắt tóc nó ờ, dính luộc xong cái rồi thái nào anh em đi đi video ghép lắm thoải mái làm miếng tuyệt Ướt cay chứ Thương, thương thơm nhỉ? Tương bần thơm nhỉ? Được đấy thế này Mọi người nhìn bát tương cho ớt này anh em đều ăn cay được Cho này ăn với sướng này Thơm này hái trên trên trần Thơm lắm Mới là rau sạch trái tưới gì tưới um, nước bình thường Ôi, cay quá Cay chưa? sang hồi nó xa mà mẹo đầu đấy Mới ăn điện não đấy ớt cay đấy vũ kỳ ăn mà hơi sạch tự nhiên phong cảnh như lý tỉnh cay à chúng đi chẳng thế cay à rồi công ơi chúc một cái món ngon này qua bỏ này nào chung quay ba nhập em chạm cộng ăn chạm thế nào này quay này tưng bừng phát đấy đang đang có lạnh cú là ngon này định qua uống đốc thử đâu trước ờ, ai kể là cái bàn này này là bao anh em muốn say ra đi này hôm vừa rồi ờ, công với định vừa đóng thêm cái bàn này nói chung là cứ lấy cái sạp dườn này mọi người vứt đi ấy đóng lại thành cái bàn để lấy chỗ để giao lưu nhưng mà rửa cái bàn này tức là hoàn thành hồi công thợ ấy thì cũng phải mất đến nửa tháng cái này sáng anh ra anh mua về xong anh ngâm cả một buổi sáng ấy. nửa tháng ờ, cái bàn này không muốn ngâm Dạ. Bản là mình về mình làm nó cũng sạch đúng không? Ừ. Ngon. Này. nhìn rất trông rất là mỡ nhưng ăn không cả ừ, nó giòn nữa ừ, ăn ra như kiểu ăn, ăn gầu bò lẩu gầu bò ấy. tôi thích nhậu ở chỗ này ờ, làm ừ, nó ờ, phục vụ nhà trung nhật, ăn một hai cái món gì mà mình thích nên thôi chứ còn cứ bày vẽ nhiều không ăn được ừ. cả nó, nó làm nó mệt mua về để tối uống bia nhưng mà muộn quá mình chả muốn đấy anh mới bảo em hôm nào về cứ bảo chung với em là sắp xếp lịch đấy không, là anh đi về muộn ấy ăn cơm no ừ. đấy là coi không, không muốn đấy ba anh em ngồi hiểu nhau ngồi trong gió được cho người lạ ngồi chắc thì ngồi lạ ngồi tí yêu xuống ngồi không hợp chuyện thịt chó ở góc bên này ừ. thịt chó ở góc bên này <laughs> không treo thịt chó bên này cái rau này là rau gì nhỉ rau gọi là rau bạc hà đâu bạc hà kia à, đấy là bạc hà à, nhưng mà không thơm mà cái húng của mình húng húng mình cũng là húng chó húng, húng, húng, húng, húng, húng, húng, húng, không thơm bằng cái húng mình húng mình mới thơm hơn bởi vì cái mống của mình là nó chỉ có nước lẽ không không có cái gì à? không phải có gì do giống ấy chứ cái giống nữa không không phải giống Đấy, nhìn cái lá này nhá nó rất là nhỏ anh công nhá này bởi vì sao là rất thơm nó, này cái lá rất nhỏ rất thơm nó này. cằn cỗi nó cằn cỗi nó không có cái gì đâu nó càng thơm đúng không nhỉ ừ, nó cằn kia là người ta tưới người ta người tưới nên nó, nó lên nhanh đúng rồi trồng mà tưới tưới tưới đạm hái tưới đạm nó lên nhanh sau ngày hôm nay thì vẫn còn đấy ngày mai nó non búng rồi cho nên là nó cảm giác như cái lá cây thôi không không thơm cái này mà ăn với lại ăn nó cay cái này mà lẩu thái không ít rau rồi vào mẹ thơm cái này ăn với lòng lợn lòng lợn luộc ấy đúng kiểu lòng lợn luộc mà nóng ra đúng không đấy cái canh là để cái này ăn cái, cái canh à đúng rồi đúng rau, canh là loại rau này, này ăn lòng lợn đúng không thế nào tức là lòng lợn nó bán lòng lợn bản thân nó cũng cho cái rau đấy mà không nhưng mà rau đề... nó thơm không nó thơm sau mình đúng rồi những cho rau đấy nó không thơm cả nó hái cả ngọn hái cả ngọn to đó để bia đắng ra đi hấp đi cái mặt này này là tươi nó cũng bị ôi chỉ nói với anh cái vó này mà anh mà mua không chuẩn ăn nó ôi ngay anh biết ngay vó kiểu nó nó mua từ hôm trước ấy. nhưng hôm nào nó thịt hôm nào làm đấy tuyệt vời ừ. sáng nay mình mua là bắt đầu nó đang ờ, đang lọc anh có biết tại sao cái bọn nó bán chợ chiều ấy nay nó không hết nó về là để ngăn mát à, ngăn à, ngăn đông vâng, ngăn cái đầu ngăn... thì mình ra mình à, là đi về đây mình cho cân Yeah, nếu như anh mua kiểu anh mua kiểu là ví dụ cái bọn chợ ấy nó bán nhiều nó không hết rồi nó lại để về ngăn bảo ô tủ ô này mai nó ra bán tiếp ăn mỗi người yeah, một con này thì ngày nào nó cũng một con nó chỉ thế thôi đúng không ngày nào nó cũng một con cả lòng mề tất cả luôn tim gan nội tạng đấy làm làm sao thập cầm tim gan nội tạng là của bò hay là của bò ấy này là trâu bò này. chung cái này nó ăn đúng hàng chung là ăn giòn tan rồi biết rồi. Con mà tôi ăn miếng thì ngon cái này mình dùng được những cá chép với lại những loại tinh cho sao mình thu ở chào ấy lúc này bạn làm bất động sản quan cá chép thật chứ bạn chả phải kiêng cũng kiêng vỡ mồm ra đùa vậy. đúng như mình ấy mình ờ, có người này ăn thịt chó nhưng riêng mình không ăn là thịt chó đấy có người có cái kiêng khác nhau chó với cả tiết canh mình không ăn được nhưng mà mình ai anh em ăn mình ờ, không phản đối tại vì là mỗi người có một cái sở thích ẩm thực khác nhau chẳng qua mình chả phải kiêng hết canh đâu vấn đề là bụng nó không tốt không ăn được ăn à, cái này là không bị béo không này ừ. Đúng không? nó không bị béo cái gì đâu ừ, nó là bạn cái này giảm cân ấy, bó bò ừ. ăn thay cơm nhưng mà cái chỗ quán bia mình bên cạnh nhà thằng tiến lòng lợn nó bán lởm lắm hôm trước em gọi một đĩa là ăn rồi nó ôi ôi mùi kiểu nó hơi kiểu là hôi hôi nào mà nó mùi dính. ấy. mua về mình luộc mình làm sạch sẽ xong bắt đầu mình ngâm rất cho nó ra hết tiết tiết à, luộc tức là anh phải để tủ lạnh càng mát nó ăn càng giòn đúng không? Ừ. Thế để ngoài nó là bị chảy nhựa. Nó giống chân giò. Không, ấy. nó luộc xong thì coi như là mình luộc xong rồi mà mình thái ăn ngay thì là nó dính. Ừ. dính là ăn nó, nó kiểu nó bết nó không không. Mình phải để nó giòn giòn đấy nhỉ, ừ. nguội nó lạnh. Để tủ lạnh. Nó giống chân giò luộc ấy, nó phải để lạnh. Còn chân giò giòn. Mà chứ giò mà ăn ngay nó lại mềm nó kiểu gì đúng không nó mềm mềm giò ở hàng bia nó cũng để lạnh cho tủ lạnh hôm vừa rồi thằng em gọi nó luộc mấy cân chân gà chuyên cân to, chân to này ăn chân gà của ta hay là đông lại Trung Quốc chân gà ta ấy. được đấy mẹ cái đấy mà uống bia này cũng là tuyệt vời chân gà thằng à, thằng à, thằng đồng hao nó quay làm đám cưới ấy à đúng rồi đấy làm ở trong ninh bình thế là nó nó làm nhiều xong bắt đầu nó chuyển ra tức là lúc nó nó thịt gà nó lấy cái chân nó cái đầu nó đạn này ừ. nó chuyển ra cho chân gà mới này chân chim cái chân chim mà coi nó rán giòn ăn à, nó nẹ nẹ mồm ăn cũng hay Chúng cái chân gà là cứ luộc để gặm cũng được này ừ. điện chân gà tôi không thích muối miếc nha tôi thích phải luộc đủ đấy không phải ăn luộc chấm lên thì mẹ muối ăn khó ăn lắm chấm muối muối cứ cay phải đi một, cái khay này đầy ụ lên chân gà chân gà công nghiệp mới để đến 15 cái chân gà ta chân gà ta nó cũng to nhưng mà ăn nó độc da ăn nó không ngon bằng chân gà kia cay như thế <laughs> ông Dũng này ông ăn à, của ớt vào ông mặt ông ấy, nước mắt mũi ra cho cay ớt rồi hôm nay đánh phải không cay quá chảy mắt mũi sộc cái mũi như kiểu ông bồ tạt không ông bỏ tạt thì nó <laughs> tạc mà coi như là mà ăn mà không cẩn thận là coi nó sốc mà là ấy luôn. Đã đến ông này mù tạt rồi ông thành bọ tạt rồi. dầm dằm trăng đẹp lắm ạ trăng gần tròn này nó làm dầm là kiểu ý là nó là thịt đó như cái gà những cái lòng bề kiểu lắm cưới lắm đấy đâu nó chỉ là lít à. Vâng. gà không nhiều đó nó làm cũng là khi là mình trăng treo đỉnh đầu rồi này này vào câu này là bỏ nó của con đám cưới đầu vào câu ừ. nó nó làm sống chẳng có đi cái đầu lòng bề nó cái chân bỏ hết luôn nó đạt cái kiểu nó đạt đĩa hết uh, kiểu cách ly rất là kê nó thịt nó có anh thịt và cả trống mùi là kê nhiều lắm nhà nó đèn đóm nhà bật trông nó tươi vui hẳn đợt uh, cách ly rồi đèn đóm tối om buồn lắm mọi người cuộc sống nói chung ở thủ đô cũng quay lại bình thường dần mọi người cũng uh, đi làm rồi trẻ con cũng đi học rồi nhưng học cách, cách nhật tốt thì học 246 tốt thì học uh, 357 con mình học 246 Yeah đèn dỗi này coi ra là phụ nó nó cũng chả để thiệt mặt sáng của đình xuân đôi khi tối tăm rồi ở ông bảo đưa ông nhà vệ tiền công lên đi không anh không này mẹ sợ sẽ cắt không ờ, còn hạt máu <laughs> em nhậu phủi phổi cho nhưng vui phổi <coughs> đều thích này rồi. Vâng. bây giờ gọi nồi lẩu thì các ăn ngon một kiểu nữa ăn nóng này ăn đi lẩu gó bò ăn công luôn cái chuột công rau này, này đói đói tí nữa đấy rau này mình là... đang ờ, đây là cây rau này là hái ở cây trên ngoài tượng hết đều rau sạch từ chợ từ trong sâm mỗi ngọc... bia là không trồng được bạn giúp bạn đi mua sâm ngọc linh thì ở dưới bơm lên rượu <laughs> sâm ngọc linh à, quên à, nói bạn này bạn chơi rượu rượu à, riêng tiền rượu của giúp này là bằng à, một cái nhà có khi còn hơn hôm nào Đó. Ờ. mời các bạn đi mời các bạn hôm nào xem thức sơ dung làm tí dạ, là có cái thú thú vui là mà đam mê đam mê với cả siêu tầm rượu và thích ngâm nhà thì chật rượu luôn không có lối vào rồi, rồi toàn rượu đắt tiền rồi có sâm ngọc linh có sâm hàn quốc thì nhiều vô kể rồi là khúc uh, đinh lăng, sâu chín đông trùng hỏa thảo chim đông trùng hỏa thảo rượu sim rượu sim chuối hột rừng tây nguyên chung là đủ các loại anh em mỗi lần nhậu là hay uống rượu dũng nên là không sợ đau đầu 100 <laughs> trăm cứ say ừ. cứ năm ông hết một can 6 lít tầm 5 ông anh công nhỉ 5 ông là hết can can 6 lít gì nữa 6 lít 5 lít Bò nè Mọi người cứ bảo uh, Nam 981 là vất vả nhưng nhìn vào ông này có ai bảo vất vả không? <laughs> Nhìn bụng này bụng này xong đầu ờ, nhìn tóc này bóng bật như chai 30 nha thế xong ờ, rượu toàn ngâm sâm ngọc linh thì chung ai mà chơi thế thì chết ai mà chơi được đây hả mọi người đấy, câu của chúng mọi người lời hay đang của chúng em mời mọi người cài ra nhé tỏ mọi thứ cái gì nó cũng khuyên khuyến chứ không phải là là cũng đúng như là, là, là các cụ hay xưa hay nói nó còn phải ghi được giờ sinh mùa sinh các ừ, bạn ạ cái đấy mình không, không. hiểu sâu xa được con gà mẹ để vào đúng ngày mùa nữa thôi hay là lên lúc 5 giờ lên chuồng để được ăn no này đã sướng là ừ. ở đây um, thì gọi là đội đội nhậu như là chơi nhau mấy anh em chơi nhau này, thì là uh, dứa dứa xanh đấy không cái này được rồi anh câu ạ tuyệt vời hôm nay ăn món này của anh ok đấy đặc điểm chung của mấy ông này là bụng đều to <laughs> bụng một muối chứ không thèm chơi sáu muối mà một muối mốt mốt mốt một muối hết tướng làm quan bụng làm quan như táo đâu táo đâu thông là phải có bụng đấy nhìn ông công này ông mặc áo rộng thôi nhưng bụng cũng một muối hết rồi về một muối hết mà em mua thêm ít um, củ cánh để đồng ăn về để rau lưu tiếp mang lên bổ sung thêm để bổ sung vitamin <laughs> chiến đấu đốt đi đầu tiên là anh em bảo mỗi ông ba lon thôi nhưng mà dạ, thêm ba lon nữa rồi lại mỗi thêm ba lon nữa rồi đấy bữa này 6 lon rồi sắp đùa đặt kỷ lục rồi lúc này vẫn đang cay là sụt xịt đấy quá ớt đây khóc à. cả được quả nay mà ăn cả quả em đã sợ sập đấy Việt nhá Mọi người ủng hộ coi kênh ờ, Người Lao động HL Chúc coi anh em coi một buổi tối vui vẻ hey. Ok, thank you mọi người Mọi người nhớ đăng ký và like ủng hộ kênh của mình nhá Người Lao động HL Để anh em có mấy có cái động lực làm những cái video tiếp theo Tạm biệt mọi người Ok